xin chào các bạn Xin chào cả nhà nha, kính mến và đại gia đình thân yêu Hôm nay chúng ta sẽ ăn một món cháo nha Mùa mưa ăn ừ. cháo cho nó giải nhiệt Lâu lâu ăn cháo là cháo hào sữa nha Đây, cháo hào sữa rất là ngon nha mọi người Ồ, Nhìn hấp dẫn lắm nha Đó ừ. Quá là hấp dẫn nha Nhìn đã chảy nước miếng ra ừ, nha ừ, Nhìn thấy ghiền đó rất là tuyệt nha cả nhà rồi và chúng ta sẽ ăn thêm cháo nha cả nhà đó đó, cháo ta sẽ bỏ rau gia vị vô đó, rồi ha, chúng ta sẽ bật lên cho nó nóng nha cả nhà đó là sẽ nóng nha rất là ngon rồi chúng ta tắt quạt mấy phút để cho nó nóng chút xíu đó. đấy đó đúng không rất là ngon nha cả nhà rồi chúng ta sang muỗng cháo nghe wow. rất là oách nha đây à, ờ, cháo rất là ngon cả nhà nhìn hấp dẫn lắm wow uhm, cháo rất là oa ok nhìn rất là ngon đó, ờ, cháo nấu có đậu xanh nè nhìn hấp dẫn ngon mê ly đó. Uhm rồi hào đã sôi lên và định làm nóng lại nha cả nhà Đúng rồi. là ngon rồi xin mời cả nhà chúng ta ăn thôi đó và chúng ta ăn xem một ổ bánh mì lớn nha bánh mì lớn chúng ta có thể chấm thoải mái nha cả nhà đó, bánh mì lớn wow bánh mì lớn này đấy chúng ta tùy ăn nó rất là ngon đó, bánh mì bơ sữa gì đây ha nhìn rất là hấp dẫn oh, chúng ta sẽ sẽ đã thử bên trong nó có gì ngon nha Wow Ồ bơ sữa rất là ngon cả nhà nhìn đó Thơm đặc ruột rất là ngon Wow Nhìn thấy ghiền luôn đó Wow thấy đã uhm. cái nhà nhìn lên thi đỏ này. Đúng rồi chúng ta Đây khi hào đó Hào nó nóng lên lại Rồi chúng ta sẽ múc rồi đổ vô miếng qua nọ, Này đây đây đây đây đây đây đây đây đây nè múc đại đi nè rồi rất là ngon nhìn rất là hấp dẫn rồi đúng rồi đó múc cho bạn thêm một miếng hào nha ừ, à, tự múc đúng không ừ. ừ nóc rất là ngon ồ nóng ăn nóng phơi phới nha cả nhà nhìn đã quá trời luôn ừ, thơm ơi là thơm ừ, thơm mùi gia vị rất là ngon nha 嗯。Mm. Ừ, rất là đã luôn cả nhà uhm. Uhm. rất là tuyệt cua mèo uhm. ngon ơi là ngon à. tôi sẽ múc một miếng cháo vô uhm. tôi sẽ đổ hào vô nè oh, rất là ngon cả nhà nhìn thấy đã không wow uhm. hào nó rất là lạnh dai ngon ngọt nha nha nhìn thấy ghiền luôn đó. Ừ, đúng rồi múc đi từ múc ở ăn thêm một miếng giá coi nha uhm, múc nước với anh em vô Hả? múc nước thì đang vừa ăn nè uhm. múc em từ múc em ừ ngon ôi là ngon à, bỏ một miếng giá mới dư ừ yeah đó, tôi sẽ múc vô đây đó. rồi bạn thư xé cái này chấm đi rồi xé ra <coughs> đúng rồi <coughs> rất là ngon nha nghe nhìn hấp dẫn quá chấm thêm bánh mì rất là tuyệt vời à, <coughs> nước giòn nó ngon ừ. ngon thơm mùi bơ <coughs> thơm mùi bơ sữa rất ngon mọi người chấm như đây nè thử chấm như không là chấm nước cháo ngon lắm Ừ. Vừa <coughs> vậy ăn ha. Ừ, ngon. Chắc lượng. Ừ. Ngon nữa, ngon rồi bơ nữa có mè nữa nha mọi người mè mè mè rất là mong à rất là mong à ừ, ừ bỏ thêm miếng giá vô ừ. một cháo đổ lên ừ, rất là ngọt đúng rồi đó là sẽ múc sẽ một miếng hào đó đổ vô wow thơm phức luôn ừ. Ừ. nhân dịp 20 tháng 10 chúc à, các cô các thầy đó, các bậc truyền bối là cũng như thầy cô giáo của Minh Thư hoặc là thầy cô giáo các bậc truyền bối đã đi qua chúc à, cô thầy giáo và những người à, làm trong ngành giáo dục được sức khỏe dồi dào và thành công trên mọi lĩnh vực nha chúc cả nhà luôn luôn uh, uh, tầm sư học đạo cũng như là à, một chữ cũng thầy ha mà nhiều chữ cũng là thầy à, chúc cho cả nhà được sức khỏe <coughs> ừ, nó cắn là nó mày bơi rất ha ừ. béo gần <laughs> đúng rồi. rất tuyệt vời Vua ở trong rất rắn đúng không anh Nguyễn? Đúng rồi, rất ngon Ừ, tốt cho sức khỏe tăng sức đề kháng chống chọi được bệnh tật À? ừ. nhất là mùa covid nè ừ sử dụng nha à, có giá có đồ thơm phức luôn ừ. ừ. rất là thơm à, ăn lên tiếp đi Minh Nguyễn ừ. ngon ơi là ngon nha mọi người uhm, rất là đã rất là rất là ừ. rắn bớt rồi ha thơm lắm ngon thơm nó ngon đặc trưng cái mùi hào ừ. Ừ. À, ừ, ngon. 음. Vâng, cung cả ngài sức khỏe nha và thành công trên mọi lĩnh vực. Và nhân dịp 20 tháng 11 năm 2021 hôm nay, xin kính chúc các quý thầy, quý cô, những bậc làm cha truyền bối trong ngành giáo dục cũng lời chúc sức khỏe nhất và lời trân trọng đến các bậc thầy, cô giáo, à, kính yêu. Và nếu yêu thương kênh của Minh Bà Rồ hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương xin cho một lượt đăng ký bên dưới nút màu đỏ nha nút màu đỏ đăng ký thành công sẽ không còn màu đỏ nữa sẽ hết màu mất màu đi là chúng ta đã đăng ký thành công và đăng ký thành công sẽ nhận những video clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí nha cảm ơn cả nhà và cảm ơn đại gia đình và các bạn của Minh Thư cũng như bà con trên khắp mọi miền Tổ quốc nha trong và ngoài nước nha và ekip chương trình và Minh Thư cùng cả nhà xin nói lời chào tạm biệt máy ba hẹn gặp lại hẹn gặp lại hẹn gặp lại, hẹn gặp lại.